Trước hết, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu bài để con xây dựng được ý cho một phần yêu cầu của kể lại buổi đầu đi học. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua một bài tập nhỏ. Yêu cầu của bài tập là sắp xếp và điền số thứ tự các câu sau để hoàn thành đoạn văn kể lại buổi đầu đi học. Trong phần này, cô lưu ý các con có 3 thời điểm mà các con có thể kể theo yêu cầu của buổi đầu đi học. Đó là ngày tự trường, ngày khai trường hoặc ngày đầu tiên con đi học. Ba thời điểm này được giải thích cụ thể thế này. Ngày tự trường là ngày con đến tập trung đầu tiên sau một kỳ nghỉ hè. Tùy từng nơi mà các con sẽ có ngày tự trường khác nhau. Ví dụ có trường thì tập trung vào ngày mùng 1 tháng 8, có trường thì tập trung vào ngày 15 tháng 8. Và việc mà con đến tự trường là để con dần dần làm quen, nhớ lại với nề nếp học sau những tháng ngày con nghỉ hè. Thứ hai, con có thể lựa chọn đó là ngày khai giảng. Ngày khai giảng là một buổi lễ tưng bừng để chính thức mở đầu cho một năm học mới. Trong ngày khai giảng sẽ có phần lễ để tổ chức, phần hội để các con vui chơi, rồi sau đó mới đến những giờ học đầu tiên. Con sẽ kể kỷ niệm trong ngày khai giảng đó. Hoặc con sẽ lựa chọn ngày đầu tiên mà con đi học. Có thể đó là sau buổi khai giảng, ngày đầu tiên mà con tới lớp, vậy không liên quan tới buổi lễ của ngày khai giảng cũng có thể vì một lý do nào đó mà con lại không đến trong ngày tự trường. Con không thể dự lễ khai giảng, nhưng cái thời điểm ngày đầu tiên mà con tới lớp để đi học cũng là ngày mà con có thể lựa chọn để kể theo yêu cầu của đề bài này.